もう死んでいる

<laughs> Chào mừng người trẻ đến với Việt Nam For you Spider-Man Welcome to Việt Nam I love Spider-Man Chào mừng người trẻ đến với Việt Nam Cộng luôn luôn cố gắng để trở nên tốt hơn Dũng cảm, không ngại lao vào nguy hiểm Welcome to Việt Nam Chào mừng người nhện tới Việt Nam